hôm nay anh em ờ, lại làm cái clip ờ, thay cao su lắp ờ, đây để lắp cho con vài ớt nói chung là những cái cao su này chạy nó cũ rồi hay là trong quá trình sử dụng nó lâu ngày nó bị lão hóa thứ nhất nó khô cứng thứ hai là nó ra các cái đầu này và mỡ nó phè ra đây Đấy, rách này, mòn rách này thứ ba nữa là anh em là làm là chơi bằng cái dây rút ờ, bằng cái lạt nhựa này là không chắc chắn nhá Đó. mình làm thì mình có những cái dụng cụ chuyên nghiệp của nó đây như con này nó rách này rách là thay này. đấy tức là đai thít là lên ờ, bằng cái đai thít bằng inox này nó chắc chắn hơn toàn bộ luôn này rất là chắc chắn luôn đâu những cái nào mà cái cao su này là mới thay thì thôi Đấy, còn những cái nó lâu quá rồi là mình nhìn cái cao su nó bị lứt lứt là cái cái, cái tỷ lệ của nó là sẽ sớm bị rách rồi thì mình lên thay thế để cho nó bảo toàn được cái láp này Nói chung là làm những cái việc này thì nó hơi mất thời gian chút bởi vì khi tháo được những cao su là phải tháo toàn bộ sóc này à, ốc giảm sóc này à, ốc đầu láp này Đấy, bắt đầu mới lôi được ra Đấy, mà khi lôi ra nó còn chảy cả dầu số sau đấy là mình cần phải bơm dầu số lại nói chung là lên chăm sóc đi thì tuổi thọ của những cái này nó mới bền những cái này nếu mà nó rách là nước cát vào nó rất là nhanh hỏng cả cái đầu lắp ngoài thế nhá rất nhanh hỏng luôn đấy